tràng ba bà giáo chủ điều ngược bổn sư thích ca mâu ni phật tác đại chứng minh nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật tác đại chứng minh cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hiền đức tăng kính thưa quý liên hữu thân mến hôm nay ngày 26 tháng 11 năm kỷ hợi một lần nữa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 chuyển trừ tam nghiệp lấy quy giới thu nhiếp giữ hiệu phật không quên đài sen chính phẩm ghi tên cực lạc gia hương gợi chất kính nguyện a di đà phật từ bi nhiếp thọ chúng con một dạ sắc son cầu sanh tịnh thổ ta bà đau khổ nguyện sớm thoát ra lại đức di đà từ bi minh chứng kính thưa quý liên hữu thân mến tất cả chúng ta chẳng khác nào như những đứa con lạc loài xa quê hương xa cha mẹ cứ mãi nổi trôi phiêu bạc trong kiếp sống luân hồi lên xuống trong ba cõi sáu đường mỗi một lần sinh ra mỗi một lần đau khổ về dòng nước mắt mà ta đã chảy ra vì những nỗi khổ đau trong đường sinh tử đó nếu nhóm chứa lại đức phật bảo rằng nhiều hơn nước trong bốn biển bao la nước trong bốn biển có bao nhiêu nước mắt so ra mới thật nhiều khóc nổi khổ đau đường sinh tử sao ta cứ mãi hạ xuôi chiều và từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay chúng ta cứ mãi bỏ thân nhận thân tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi đó đóng xương mà chúng ta bỏ lại nếu nhóm chứa hơn cả núi cao thế mà ta cứ mãi vô minh lòng chấp giả mà mình cho là thật vọng mà mình cho là chân đi mãi đi mãi chẳng biết lối về hôm nay đầy đủ thánh duyên gặp được thuyền từ tam bảo nương ánh sáng của chánh pháp soi đường chúng ta đã nhận rõ được lối về và quyết định chuyên tu tịnh độ xưng niệm hồng danh a di đà phật tu tạo những công đức phước lành để đời sống hiện tại thân tâm được an lạc phước huệ được trang nghiêm ngài xả bỏ báo thân này được bản sanh tây phương cực lạc thế giới nhưng làm thế nào để từ cõi ta bà chúng ta có thể trở về nơi thế giới tây phương cực lạc an lành làm thế nào để có đầy đủ điều kiện dự vào chính phẩm sen vàng nơi Tây Phương tịnh độ Hôm nay đây đầy đủ thánh duyên trở về nơi Pháp hội Trung Phong Tâm thời Hệ Niệm tại Chùa Di Lặc Con xin mạng phép mượn lời Phật dạy để cùng với quý liên hữu đây chia sẻ qua thời Pháp hoại mang chủ đề theo chân từ phụ trở về xin lấy đây làm món quà Phật Pháp tính chia sẻ cùng toàn thể quý liên hữu vì sao con chọn chủ đề theo chân từ phụ trở về vì ngày 17 tháng 11 vừa qua tất cả hàng Phật tử xuất gia tại gia tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta làm lễ kỷ niệm vía của Đức Phật A Di Đà và chúng ta lại cả một đời này phát khởi niềm tin đối với pháp môn tịnh độ xin danh hiệu Phật hồi hướng vãng sanh và quý vị hàng tháng cũng lại trở về nơi đạo tràng chùa Di Lặc để tham dự pháp hội trung phong tam thời hệ niệm hội Trung Phong Tâm Hợi hệ niệm này do Đại sư Trung Phong Minh Bổn vào triều đại nhà Nguyên Ngài đã soạn ra cái pháp sự toàn tập Và với ba thời ban ngày, ba thời ban đêm Trú dạ lục thời để hôn nhiếp sáu căn và ba nghiệp của mình được thanh tịnh nếu ba thời tam thời ở đây gọi là ba thời thì mang ý nghĩa là thu nhiếp ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp của chúng ta cho được thanh tịnh còn ba thời ban đêm cùng với ba thời ban ngày mà ta gọi là trú dạ lục thời mang ý nghĩa là nương vào pháp sự trung phong tâm thời hệ niệm đó để giúp cho chúng ta thu nhiếp sáu căn của mình cho được thanh tịnh vì từ nơi ba nghiệp và sáu căn đây nếu không có sự tu tập chuyển hóa thì chúng ta dễ dàng vòng tác vô lượng vô biên chi tội cho nên trong bài sám quy mạng có nói như sau đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh ủ nhập mê lưu tùy sinh tử diễu phiêu trầm trục sắc hinh nhi thâm nhiễm Học triền học sự tức thành hữu lậu chi nhân Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội Đệ tử chúng đẳng có nghĩa là đệ tử chúng con Tự vi chân tánh có nghĩa là tự trái lại với chân tánh của mình Ủ nhập mê lu trôi theo dòng mê Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm Chìm nổi trong vòng sanh tử Trục sắc thinh nhi tham nhiễm Đối với sắc thinh hương vị xuất pháp Sáu trần kia khởi tâm tham nhiễm Cho nên nó kết thành hữu lậu chi nhân Và nó tạo nên 10 món căn bản Phiền não trói buộc mình Đó là tham, sân, si, mạng, nghi Hân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ 11 căn bản phiền não này nó trói buộc chúng ta cho nên gọi là thập triền và nó là chánh nhân nó sai sự chúng ta khiến cho chúng ta phải tạo nghiệp cho nên gọi là thập sự nó tích chứa thành cái nghiệp nhân hữu lậu và khiến cho chúng ta với thân phận của người lữ khách cam chịu trôi lăn lân xuống nơi ba cõi sáu đường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 giới cực lạc là một cảnh giới thù thắng trang nghiêm Ở nơi đây đất được trải bằng bảy thứ báo cho nên gọi là bảo địa Cây cối ở đây được kết tinh bằng bảy thứ báo cho nên gọi là bảo thọ nhà cửa ở đây được xây dựng bằng bảy thứ báo cho nên gọi là bảo lâu ao ngồi sông rạch ở nơi đây có bảy thứ báo trải dưới đáy ao cho nên gọi là bảo trì tất cả đều thù thắng trang nghiêm thanh tịnh đặc biệt ở thế giới tây phương cực lạc không có ba đường ác thậm chí tên tên ác đạo cũng không nghe tới và nơi đây có chim nói pháp có gió leo kinh tiếng chim ca lăng tần già bạch hạt khổng tước anh võ là do hóa thân của đức phật a di đà thị hiện để tuyên dương diệu pháp và nơi pháp âm vi diệu đó những chúng dân nơi miền cực lạc hàng ngày nghe được tiếng chim nói pháp tiếng gió reo kinh tiếng suối chảy cũng trở thành pháp âm vi diệu cho nên tâm bồ đề kiên cố chí tu học vững bền không bao giờ bị hối chuyển bồ đề tâm vì vậy ở cảnh giới này chánh báo trang nghiêm người dân ở tại nơi đây không chịu những cái khổ của sinh của già của bệnh của chết không có ái biệt ly khổ không có oán tánh hội khổ bởi lẽ chúng thượng thiện nhân câu hội nhất xứ toàn là các bậc thượng thiện các hàng bồ tát không có kẻ ác và sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu chúng ta nghe đức phật thích ca mâu ni giới thiệu cảnh giới cực lạc tịnh độ phương tây trang nghiêm thù thắng chánh báo và y báo được trang nghiêm như vậy phát khởi bồ đề tâm hâm mộ cõi nước của ngài phát nguyện cầu sanh nhưng kính hư quý phật tử muốn được sanh về thế giới tây phương cực lạc để thực hiện theo lời đức phật thích ca mâu ni chỉ dạy ngài là bậc thầy hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta hôm nay chúng ta nguyện theo bước chân của từ phụ trở về con đường ta đã chọn thì con đường đó không phải lúc nào cũng có hoa thơm cũng có trái ngọt cũng có người ta quan nghênh chào đón mỗi bước chân của mình mà từ đây nơi cõi ta bà của chúng ta đang ở đến thế giới tây phương cực lạc nếu nói xa thì cách 10 vạn ức phật độ nếu nói gần chỉ ở một tâm niệm của chúng ta như kinh Vi ma đức phật đã từng dạy tùy kỳ tâm tịnh tức phật độ tịnh dục tịnh kỳ quốc tiên tịnh kỳ tâm tùy theo tâm của chúng ta thanh tịnh mà có được cõi nước thanh tịnh muốn có được cõi nước thanh tịnh trước ta phải thanh tịnh tâm ý của mình đi cho nên điều con muốn gửi gắm cho tất cả quý liên hữu nơi pháp hội trung phong tam thời hệ niệm hôm nay tức là trong ba thời chúng ta hãy chuyển hóa thanh tịnh ba nghiệp của mình thân nghiệp thanh tịnh khẩu nghiệp thanh tịnh ý nghiệp thanh tịnh để cho thân nghiệp thanh tịnh thì chúng ta tham dự pháp hội trung phong này thân của chúng ta trang nghiêm tề chỉnh đối trước tam bảo đối trước phật để lễ bái gọi là thân nghiệp thanh tịnh miệng của chúng ta xưng tụng hồng danh a di đà phật tụng đọc kinh chú gọi là khẩu nghiệp thanh tịnh tâm ý của chúng ta nhớ phật tưởng phật để cho ý nghiệp được thanh tịnh ba nghiệp của chúng ta thanh tịnh rồi thì đồng phật vãng tây phương thôi nhưng kính thưa quý vị Để cho ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh Không phải là chuyện dễ dàng Vì quý Phật tử thấy đó dù hôm nay thân của chúng ta đang ngồi trong đạo tràng trong pháp hội trang nghiêm nhưng thân ngồi đây tâm của chúng ta có được thanh tịnh chưa quý vị tâm ý của chúng ta nó giống như con khỉ con vượn truyền cây nó giống như con ngựa chạy rong nơi đồng nội cho nên muốn cho thân nghiệp thanh tịnh khẩu nghiệp thanh tịnh chúng ta trước phải thanh tịnh tâm ý của mình vì tâm ý của chúng ta là cái chủ động vì vậy khi xưng tán hồng danh a di đà phật miệng của chúng ta xưng tán danh hiệu của ngài tâm ý của chúng ta phải chuyên tưởng phật a di đà chuyên tưởng cảnh giới tây phương cực lạc phải nhiếp tâm ý về một chỗ đừng để cho vọng tưởng phiền não có cơ hội xen tạp vào nhưng vì chúng ta là những người cư sĩ tại gia quý vị đây còn có đời sống trần tục hàng ngày phải lo cơm áo gạo tiền với cuộc sống mưu sinh cũng như đối duyên xúc cảnh làm thế nào để cho ba nghiệp thân khẩu ý của mình được thanh tịnh thì trước tiên con xin trích dẫn lời Phật dạy ở trong kinh ngài nói rằng muốn cho thân nghiệp thanh tịnh khẩu nghiệp thanh tịnh ý nghiệp thanh tịnh hàng ngày chúng ta phải có khéo léo hộ trì nó đầu tiên đức phật dạy ngài nói rằng để thiện hộ tâm nghiệp thì trước tiên phải thiện hộ khẩu nghiệp tại sao đức phật lại nêu về thiện hộ khẩu nghiệp trước giữ gìn khẩu nghiệp của mình cho được thanh tịnh trong kinh Phật dạy như sau thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá giữ gìn khẩu nghiệp thanh tịnh không cơ hiểm không nói lỗi của người chúng ta đã thực hiện được điều này chưa quý vị mình hay nói lỗi người lắm ngồi đâu cũng vậy đi đến nơi nào cũng vậy mình hay nhìn hay ngó hay xăm soi hay tìm kiếm coi người này như thế nào người kia như thế nào và dùng cái miệng của mình để chỉ trích để chê bai để soi bối để nói xấu người nó đã trở thành thói quen ngày nay chúng ta biết tu học phật pháp phải thiện hộ khẩu nghiệp cho được thanh tịnh không nói lỗi của thế gian người lỗi nhưng ta lỗi bởi chê bai đó quý vị nhất là quý phật tử hàng ngày mình biết tu học biết xin tán hồng danh a di đà phật dùng cái miệng này để niệm phật thì không dùng cái miệng này để nói xấu ai không nói lỗi của ai ai tu như thế nào ai làm như thế nào ai đúng ai sai mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi Nếu ta cứ mãi tìm lỗi soi bối nơi người khác Ấy thế là ta đã lỗi rồi đó quý vị Khi Hòa Thượng Thượng Trí hạ Tịnh lúc Ngài còn xin tiền Ngài ở nơi chùa Vạn Đức, Thủ Đức Thì một hôm nọ một vị Phật tử Bà cụ này đi đến chùa Mục đích của bà đến chùa trước lễ Phật Sau viếng thăm sức khỏe Hòa Thượng Nhưng khi bà đi đến vào cổng chùa bằng Đức Thì mấy chú tiểu trong chùa Lúc đó đang chạy giỡn đụng nhầm bà ta Đụng nhầm bà cái bà quát tháo và bà nói Mấy chú ở trong chùa ăn cơm chùa mà tối ngày chạy giỡn như vậy Không có tu hành gì hết trơn á chạy dẫn như vậy rồi làm sao tiêu cơm của đàn na tính thiết ở trong chùa mà không lo tu hành cứ lo giỡn hoài cái bà cụ này vô gặp hòa thượng thì bà quên mất cái mục tiêu đi đến chùa của bà đó là viếng thăm sức khỏe hòa thượng không hỏi thăm sức khỏe hòa thượng gì cả mà bà mét trước rồi hòa thượng hòa thượng dạy lại mấy chú tiểu nha con đi đến chùa lần nào cũng thấy mấy chú tiểu á chạy giỡn không mà không có tu hành gì trơn hòa thượng nuôi chi để cho mấy chú ở trong chùa ăn cơm của đàn na tính thí mà không tu hành vậy mắc nợ của đàn na tính thí tội chết bà nói vậy đó cái hòa thượng mới nói thôi được rồi cảm ơn cô đã cho tôi biết để tôi nhắc nhở dạy lại mấy chú thôi ngồi xuống đi rồi cái hòa thượng mới mời bà ngồi bà thượng mới hỏi gì sao cỡ đài tu như thế nào ăn chay tháng được mấy ngày mỗi ngày niệm phật được nhiêu câu thì ai đến hòa thượng thường hay hỏi thăm để khuyến khích tu hành và vấn đề đầu tiên là hòa thượng nhắc nhở ăn chay và niệm phật khi nghe hòa thượng hỏi như vậy thì bà cụ đó mới thở dài và trả lời như sau con không có nói dấu gì hòa thượng nha từ khi con quy y tới nay con có hứa với phật cũng như hứa với hòa thượng con phát tâm phát nguyện ăn chay tháng 10 ngày nhưng mà con nói thiệt một buổi con ăn cũng không nổi nữa chứ đừng nói 10 ngày một buổi ăn không nổi ăn từ sáng tới trưa cái bụng cái dạ nó cồn cào nó chịu không nổi nó sốt ruột quá hòa thượng ơi con không thể nào ăn trọn ngày ăn có buổi sáng rồi cái buổi chiều trở đũa cô nói vậy đó đến hôm nay đã 5 năm quy y tam bảo rồi vậy mà cô chưa ăn chay được trọn một ngày cái hòa thượng mới khuyên hòa thượng mới nói thôi cô ráng cố gắng khắc phục ăn chay niệm phật đó là cái vấn đề căn bản của người phật tử cô ráng khắc phục bản thân mình nha vì à, hồi nãy mấy chú tiểu mà cô nói không có tu hành gì hết đó ăn cơm chùa uổng công đó là tại vì mấy chú tiểu đó ăn chay trường được hết rồi đó nghe cô nghe hòa thượng nói một câu như vậy cái cô phật tử này cô bản lãng cổ cúi đầu hổ thẹn bởi vì bản thân mình mình nói rằng mấy chú tiểu không tu hành gì trơn mà ta ăn chay trường được rồi đó còn mình ăn một buổi cũng không được vì mình hiểu biết mình nói hay nhưng mình làm rất dở thưa quý vị cả chúng ta là phàm nhân ở giữa thế gian vì mình không kiểm điểm lại bản thân mình tôi còn cái khuyết điểm ở chỗ nào còn sai còn xấu còn dở ở nơi đâu để mình chỉnh đốn mình chuyển hóa mình sửa đổi cái đó mới gọi là thực hiện ý nghĩa của một chữ tu tu có nghĩa là sửa tu có nghĩa là chuyển hóa nhưng chúng ta không làm việc đó mà nhìn thấy lỗi của người rất là hay và thường hay soi bối môi móc chỉ trích lỗi lầm của người Nay chúng ta muốn một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh Dựa vào chính phẩm sen vàng nơi Tây Phương tịnh độ Thì trước tiên chúng ta cần phải thiện hộ khẩu nghiệp của mình Giữ gìn khẩu nghiệp cho được trang nghiêm thanh tịnh Không nói lỗi của thế gian Vì phàm nhân hay nói lỗi người lắm quý vị ơi Hay chỉ trích chê bai nói xấu người hay dèm pha người nhưng bản thân mình xét lại mình coi đầu mòn có thể nói suốt trong phần diệu dưới gót chẳng ly một mãi trần đó chúng ta hãy sửa đổi hoàn thiện mình trước đi quý vị và còn thêm vậy nữa ngoài cái việc nói xấu nói lỗi của người chúng ta còn nói những lời thị phi vô bổ thị phi là gì tại sao nói là thị tại sao nói là phi thị là phải phi là trái thị là đúng phi là sai mình muốn nói đúng đúng muốn muốn nó sai thì sai tại vì cái miệng của mình muốn muốn nói thì sao cũng được hết muốn cho là đúng thì mình nói nó là đúng mình muốn cho nó là sai thì mình nói nó là sai tối ngày những cái việc thị phi đúng sai hoàn toàn do cái miệng của chúng ta thốt ra mà không lợi ích gì cho bản thân mình mà có khi nó là tai họa tai họa cho chính mình và làm hại người nữa do đó chúng ta cần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 nhưng lỡ lời gây quả phải đền trả thôi chúng ta thấy đó bản thân mình thân mình đây có hai con mắt để làm gì để nhìn thấy tất cả những cảnh vật ở bên ngoài hai lỗ tai để chúng ta có thể lắng nghe âm thanh hai lỗ mũi để có thể hít thở không khí trong lành duy trì sự sống hai bàn tay để lao động để làm việc đóng góp cho gia đình cho xã hội hai cái chân để có thể đi khắp tất cả mọi nẻo đường đời nơi nào ai cần ta đến nhưng chúng ta chỉ có một cái miệng thôi quý vị vậy mà nó lại có hai chức năng ăn và nói một cái miệng mà nó hai chức năng ăn và nói ta lại ăn nhiều và nói nhiều cho nên bệnh cũng nhiều họa cũng nhiều vì bệnh tùng khẩu nhập họa tùng khẩu xuất bệnh từ miệng mà vào còn họa từ cái miệng này mà ra ở dưới cái bè tiền giang thì vừa rồi có một vị phật tử mới quay cái clip điện thoại và đem đến cho con xem và nhờ con cô đã gọi điện cho gia đình đó để cho con nói chuyện trực tiếp với một bệnh nhân bệnh nhân đó là một người đàn ông khoảng năm mươi mấy tuổi đời nhưng mà bây giờ mình nhìn nhận không còn nhận diện ra gương mặt của ông ta bởi vì ban đầu ông nổi một cái mục mục nhọt ở ngay cái lỗ mũi rồi mỗi ngày nó một cương đỏ lên và nó nhức nhói rồi nó ăn nó lỡ luôn cái miệng lỡ rớt luôn hai cái quai hàm rồi nó ăn luôn sức cái lỗ mũi ra luôn bây giờ nó ăn lên tới con mắt nó ăn tới cái vành tay rồi bây giờ mình nhìn không có ra cái gương mặt của người đó mà ông đau đớn dữ dội lắm ông nên la thảm thiết cô đó mới đem cái rít điện thoại đến cho con xem và nói sư cô ơi bây giờ con gọi điện cho gia đình đó con nhờ sư cô có vài lời khai thị cho bệnh nhân và được biết người đàn ông này khẩu nghiệp thưa quý vị ngày nào cũng chửi bà vợ của mình hết mà ông ta chửi bằng những lời nói thô tục thậm chí bà vợ đi chùa ông cũng nói bậy nói bạ ông chửi vợ mình mà ông nói bậy nói bạ hủy bát tam bảo cho nên quả báo nhãn tiền luôn quý vị Đừng nói ở đâu xa Đừng nói đời này rồi đời sau mới chịu quả báo Ngày xưa quả báo thì chày Đời nay quả báo một giây nhãn tiền Vì ông ác khẩu Ông hay hủy bát tam bảo Và hay chỉ trích những người tu học Phật Pháp hàng ngày chửi rủa bà vợ của mình bằng những lời ác khẩu thậm tệ cho nên cuối cùng ông bị quả báo như thế có những trường hợp chúng ta thấy rõ trong cuộc sống đời thường này những hoàn cảnh trái ý không vừa lòng chúng ta sân giận phẫn nộ không làm chủ lấy chính mình thốt ra những lời nói mà lời nói trong lúc sân giận phiền não toàn là tạo nghiệp không kính khuyên quý liên hữu là những người tha thiết hướng tâm cần cầu sự giải thoát sanh tử luân hồi muốn theo bước chân của từ phụ trở về ngay bây giờ đóng cửa ác nghiệp nơi khẩu nghiệp của chúng ta đây hàng ngày nó tạo tác vô lượng vô biên tội và nghiệp vì lời nói nó không phải là dao nhưng nó có thể cắt khiến cho lòng ai đau nhói lời nói tuy nó không phải là khói nhưng nó có thể làm khóe mắt người ta cay đó quý vị hãy cẩn trọng lời nói của mình nói năng đúng với chánh pháp nói lời chân thật nói đúng thời lời nói phải phát xuất từ cái tâm từ bi chứ đừng sân tâm lúc mà cái tâm sân giận khởi lên chúng ta niệm phật đừng nói kêu quý vị bởi vì lúc này với cái sân tâm đó mở lời ra là toàn tạo tội tạo nghiệp mà thôi bớt đi giảm bớt đi và dứt hẳn những cái lời nói dối những lời nói ác những lời nói thị phi tâm học những lời nói trao theo dệt chúng ta hãy chuyển hóa để làm sao lời nói thốt ra phải là giá trị lợi ích lời nói chúng ta nói ra là phải nói năng đúng với chánh pháp và nếu không còn chúng ta hãy im lặng giống như một bậc thánh vậy đức thế tôn của chúng ta khi xưa trên bước đường chu du hoàng quá gần năm thập kỷ khắp lưu vực sông hằng Ngài đem ánh sáng chân lý mà mình giác ngộ được Để truyền bá làm lợi ích cho chúng sinh Giúp cho chúng sinh nhận ra được chân lý lẽ thật đó Chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau Kiến tạo niềm an vui hạnh phúc Nhưng đâu phải bước chân của Đức Phật đi đến đâu Cũng được mọi người quan nghênh chào đón Mà có lúc Ngài bị ngoại đạo phá hoại Họ chửi rủa, họ dùng những lời thô tục quỷ bán du khống nhục mạng Ngài nhưng một hôm đức thế tôn vào thành khất thực có ông bà la môn đó ông đi theo sau ông có chửi bằng những lời nói vô tục quỷ bán nhưng đức thế tôn vẫn an nhiên bất động ông ta chửi hoài không thấy ngài phản ứng gì hết ông ta mới chặn đường lại và hỏi này sao ông cù đàm ông có nghe ta nói gì không ông có điếc không đức phật mới trả lời ta không có điếc ông bà la môn mới nói nếu ông không biết vậy thì từ sáng đến giờ ta chửi ông cái gì ông có nghe không tại sao ông không phản ứng gì cả đức phật mới tường tốn trả lời ngài bảo rằng này bà la môn giả như nhà của ông hôm nay có tiệc ông mời khách đến nhà ông đem phẩm vật ra để ông tặng cho khách khách không nhận cái vật phẩm mà ông tặng thì ông làm gì ông bà la môn trả lời nếu ta tặng quà cho họ họ không nhận họ không lấy ta lấy về ta đem về đức phật mới trả lời rằng này bà la môn cũng vậy từ sáng đến giờ ông tặng ta cái gì ta không nhận đâu ông lấy về đi nhẹ nhàng ghê chưa quý vị bởi vì ngài không có nhận ngài không lấy tức là ngài không có thọ cho nên ngài không có khổ còn chúng ta tiếp nhận hàng ngày thọ khổ lắm quý vị ơi vì chúng ta chấp vào đó cho rằng người ta nhục mạ người ta quỷ bán mình người ta chửi mình một câu mình cũng phải chửi lại một câu người ta nói hơn mình một câu mình cũng nói hơn lại họ một câu cùng rủ nhau vào vòng luân hồi sanh tử chịu khổ chẳng lẽ người ta mê lầm vọng chấp không có làm chủ bản thân mình không biết tội phước nhân quả là gì họ tạo cái nghiệp như vậy mình cũng giống như họ cũng mê lầm vọng chấp cũng tạo cái nghiệp như họ thì mình với họ có khác gì đâu quý vị chúng ta là những người con phật có khác nhau đối với kẻ phàm nhân ở giữa thế gian đó là gì khác nhau ở chỗ chúng ta nhận biết rõ đâu là tội đâu là phước đâu là thiện đâu là ác và chúng ta lại đầy đủ niềm tin vào nhân và quả ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó cho nên ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình vì vậy ta làm chủ lấy mình không để cho những lời ác mạ nhục của ai đó rồi tiếp tục mình lại ác khẩu tạo nghiệp để rồi bản thân mình phải chịu quả khổ nghĩ đến đó suy nghĩ một cách tường tận khấu đáo về nhân quả chúng ta sẽ dừng được cái khẩu nghiệp của mình có nhiều khi trong cuộc sống quý phật tử nói rằng tại vì quý thầy quý cô ở trong chùa không có đối duyên không có xúc cảnh không có đụng chạm với ai còn tụi tôi ở ngoài đời tụi tôi đụng cảnh nhiều lắm làm sao nhịn được mà nếu mà nhịn họ như vậy thì họ lấn lướt họ làm tới cho nên họ cỡ nào thì mình cỡ đó mình với họ có khác gì đó quý vị rồi có người lại nói rằng nếu mình nhịn họ họ lấn nước mình mình chịu thua sao nhất định không chịu thua hơn thua được lợi ích gì đâu quý vị kẻ hơn thì thêm oán người thua ăn ngủ chẳng yên hơn mua buông xuống hết mới có được một giấc ngủ an lành đó quý vị mong sao quý phật tử thấu hiểu sâu sắc về nhân quả ngay bây giờ chuyển hóa bản thân mình giữ gìn khẩu nghiệp mở lời nói phải là hoa thơm phải là trái ngọt mở lời nói ra phải là lời nói có giá trị có lợi ích mở lời nói ra phải nói đúng thời nói đúng chỗ phải nói lời chân thật không nói lời gian dối xảo trá lừa bịp nếu quý vị thực hiện được như vậy đó là quý vị đã thiện hộ được khẩu nghiệp và tránh xa những điều tội lỗi từ nơi cái miệng này gây nên và nếu quý vị nói được những lời tốt lành nói những lời giá trị lợi ích thì những lời nói đó trở thành danh ngôn muôn thuở luôn lời nói giá trị lợi ích đem lại lợi lạc cho tha nhân thì nó trở thành danh ngôn muôn thuận dù chúng ta không còn hiện hữu ở giữa cõi đời này nhưng những lời nói giá trị đạo đức đó vẫn còn vang động mãi ở giữa thế gian và luôn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho bao người còn đang mê lầm bất giác rồi quý phật tử hàng ngày cần phải thiện hộ thân nghiệp của mình về thân chúng ta giữ gìn cho thanh tịnh đừng để cho nó phạm vào cái tội ác sát đạo và dâm kính thưa quý vị từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày hôm nay do bất giác vô minh không hiểu về nhân về quả chúng ta đã tạo sát nghiệp vô vàng trăm ngàn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 và bản thân của chúng ta do gì sát nghiệp mà thân nhiều tập bệnh chết yểu chúng ta muốn sống một đời sống bình an muốn tạo cái chánh nhân tịnh độ thì ngay bây giờ dừng tay lại đừng giết hại chúng sanh trên từ chư Phật thánh nhân sư tăng cha mẹ dưới cho đến những loài bò bay cửa động vi tế côn trùng và loài nào có mạng sống ta không được tự tay giết không được dùng miệng của mình để suối bảo người khác giết khi thấy ai đó giết hại không được phát khởi cái tâm tùy hỷ vui theo với việc sát sanh đó hàng ngày quý vị không giết hại chúng sanh mà quý vị còn tập ăn chay trường không dây nợ máu xương của chúng sanh và thường làm cái hạnh phóng sanh cứu vật đó là chúng ta nuôi dưỡng phát triển lòng từ bi và tránh đi quả báo luân hồi vai trả đó quý vị vai nợ máu phải trả bằng máu vay nợ tiền phải trả bằng tiền vay nợ tình phải trả bằng tình gần đây có một phái đoàn phật tử ở tại bạc liêu lên chùa của chúng con trong phái đoàn đó họ đi chiếc xe 15 chỗ ngồi mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng mà đặc biệt có một cô phật tử cô gặp con cô khóc cô mới nói sư cô ơi con từ nơi bạc liêu con lên đây trước con lễ phật sau thăm viếng chùa và con thưa với sư cô cho con một cái lời khuyên bởi vì con phiền não khổ đau quá cổ chung sống với chồng khổ 5 năm mà không có con vì không có con cho nên cổ mới à, đi cầu cầu con đi hết chùa đình miếu luôn núi non nào nghe nói nơi đó có phật có bồ tát có thần linh nào linh thiên là cổ đến đó cổ cầu cổ cúng cổ khấn cổ bái để mong muốn sao có được một đứa con con trai con gái gì cũng được và sau một thời gian chờ đợi hai vợ chồng vô cùng vui mừng khi biết rằng cổ mang thai ngày sanh đứa con ra thì đứa con gái của cổ mới mở mắt chào đời nó đã bị sức môi Cậu mới nói vì thấy con của mình là con gái mà nó khiếm khuyết hơn người ta Cho nên thương lắm Thương đứa con này con một mà Nó muốn cái gì chịu cái đó Lúc mà nó còn nhỏ thì cổ nói là không có cái gì mà nó muốn mà cổ không làm hết riết rồi nó quen nó quen cái nước là cha mẹ cưng chiều quá tuy nhà không phải giàu hơn ai cổ hàng ngày cổ buôn bán cực khổ lắm nhưng mà nó muốn cái gì cổ chiều theo cái đó năm nay đứa con gái của cổ 17 tuổi mà nó đi chơi ban đêm đó quý vị 11 12 giờ khuya nó chưa về nó tụ tập bạn bè toàn là những bạn xấu không ăn chơi nhậu nhẹt rồi nó lại có khi bỏ nhà ban đêm không về mà những lần như vậy cũng mới nói rằng sư cô có biết không Từ khi con sanh đứa con này ra Không có ngày nào mà con được yên ổn hết trơn á Ngày xưa vợ chồng con tuy chưa có con Nhưng mà sống rất là hạnh phúc Từ ngày sanh nó ra có mặt nó trên cuộc đời này Vợ chồng con cứ lục đục gây lục ổ hoài Cũng chính vì nó Lớn lên chút xíu Thì nó đau nó bệnh nha Rồi cái trưởng nó mười mấy tuổi đầu nó đi chơi 13, 14 tuổi là nó tập tành bạn bè xấu đi chơi Mà mỗi lần nó đi chơi như vậy thì nó đi về là có khi ba của bé này binh bé Mẹ thì đánh, cha thì binh Cái mẹ đánh ông cha ông nóng ruột Ông đánh bà bà vợ của mình Cái cổ để cái đầu đem đi giá 8 mũi rồi hoặc là ổng nóng giận ổng đánh nhỏ thì cổ nhào vô cổ can cái ông phan luôn cái ghế để đầu giá 10 mũi rồi cái có khi nó đi chơi về ban đêm là cái cổ giận quá rồi tát nó một bàn tay nó hất cổ văng té vô tường tét cái đầu giá 12 mũi mà cổ dập cái đầu của cổ ra mười mấy vết thẹo mười mấy vết thẹo trên đầu của cổ toàn là do gì nguyên nhân cũng từ nơi đứa con gái này mà ra bây giờ nó nghe lời mà nó đi chơi miết như vậy cổ sợ là con gái của mình hư tại vì dành dụm bao nhiêu tiền là đi cho nó giá lại cái môi cho con của mình nó lành lặn như người ta cho nó có thể có có bạn nhưng mà không ngờ sau khi đi thẩm mỹ viện làm lại nhan sắc cho đứa con gái của mình rồi bây giờ nó còn quậy hơn nữa cái cổ ninh đến chùa cổ mới nói sư cô ơi sư cô cho con một lời khuyên đi chứ con khổ quá không biết phải làm sao ngày nào cũng sống bằng nước mắt sống bằng sự lo âu hồi hộp bởi vì đứa con gái này con nghe cụ kể về hoàn cảnh của cổ rồi con mới hỏi một câu cô ơi cô làm nghề gì cái cổ trả lời con bán cá con bán cá còn chồng con đi văn công cái sanh ra đứa con bị xích môi rồi ngày nào cũng vì cái đứa con này nè mà cái đầu của cổ lúc nào cũng phun máu hết trơn ba nó đánh nó cổ vô can ông cũng đập lỗ đầu hoặc là cổ đánh nó binh ổng cũng đập cho cổ bể đầu hoặc là cổ đánh nó nó hất cổ ra té bể đầu cứ như thế mà cái đầu của cổ toàn là máu me không không có lành lặn vừa hết vết thẹo này lại tới vết thẹo khác thì con mới nói cô ơi chỉ cần hỏi cô làm nghề gì mà cô nói biết rồi biết đứa con này là ai rồi hàng ngày cô đọc không biết bao nhiêu đầu con cá bây giờ cái đầu của cô cũng bị nhừ tử bởi đứa con gái này vậy thì đứa con gái đó là ai vậy thưa quý vị oan gia trái chủ đó vậy mà chúng ta có nhiều khi không hiểu về nhân về quả mình có nghĩ rằng cái nhân mình tạo ra chắc không bao giờ đưa đến quả báo trong lúc chúng ta tạo nghiệp nếu chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả chúng ta sẽ dừng tay lại ngay bởi vì trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu mỗi ác nghiệp ta gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao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 sáu mấy tuổi rồi à? tên gọi là Luân Quả Nguyên hàng ngày bà đi lên chùa tụng kinh mà không có bỏ sót ngày nào lúc đó hòa thượng đang giảng kinh a di đà lúc mà hòa thượng giảng thì bà cụ này bị cái chướng ngại là bà bị điếc lãng tai bà không nghe cho nên bà chỉ ngồi ở dưới bà lấy chuỗi bà lầm chuỗi bà niệm phật cứ năm mô a di đà phật năm mô a di đà phật chứ thật ra bà cũng không nghe được những lời giảng kinh của hòa thượng nhưng bỗng nhiên một ngày đó bà đang ngồi lầm chuỗi vậy nè ngay cái lỗ tay của bà nó làm cái bùng một cái tự nhiên kính bà nghe bà nghe lúc này bà nghe cả một pháp hội đạo tràng đang sinh niệm nam mô liên trì hải hội phật bồ tát cái bà mừng quá bà đứng dậy và nói bà thượng ơi con nghe rồi nam mô liên trì hải hội phật bồ tát cái kể từ ngày đó cái bà chuyển được cái nghiệp lãng tay không còn không còn nữa mà bà nghe một cách rõ ràng nhưng vừa chuyển được cái nghiệp đó thì nó sang qua cái nghiệp khác nữa quý vị đó là tự nhiên mà bà ăn gì mà kinh khủng lắm một ngày người ta ăn một bữa như vậy là ăn ba chén cơm là cao bà ăn tới 7 chén nghe cái vị bà không phải ăn ba chén như người ta bà ăn tới 7 chén người ta ăn một ngày ba bữa thì bà ăn có khi năm bữa 10 bữa tối bà còn lục nồi bà ăn nữa bà ăn gì kinh khủng mà bà cứ thấy đói hoài đói hoài đói hoài ăn không biết no ăn đến nỗi bà lên cân tám mươi mấy ký luôn bà đi hết nổi rồi bà mới khám bệnh thì lương nhi cho bà biết rằng chỉ là bà không có bệnh gì cả chỉ là bà ăn quá nhiều cho nên nó nặng cân và nó làm cho bà mệt mỏi đi đứng khó khăn bà bà muốn khỏe thì bà phải giảm cân bằng cách giảm thiểu sự ăn uống tiết chế lại nhưng mà bản thân bà không làm chủ để tiết chế sự ăn uống bởi vì nó cứ đói bụng hoài bữa hôm đó sáng ra sau khi niệm phật sám hối xong cái bà mới xuống bếp bà đang làm bánh há cạo bà đang lấy bột mì để làm bánh há cạo hấp ăn đang trong lúc bà nhồi bột thì bỗng dưng nhà bà không có ai hết mà bà nghe tiếng nói tôi không ăn cái này đâu nghe tiếng nói vọng lại tôi không ăn cái này đâu cái bà quay qua bà quay lại bà tìm bà kiếm nhà không có người mà sao tiếng nói ở đâu vậy bà cũng hơi sợ rồi nhưng mà bà nghĩ chắc bà bà bị ảo giác cho nên thôi không quan tâm cái bà nồi bột bà để vào nồi bà hấp thì tiếng nói đó lại bảo rằng tôi đã bảo tôi không ăn cái này đâu bà đừng có làm thì bà nghe nghe như vậy bà quay lại chứ bà nói không ăn cái này thì ăn cái nào bà hỏi lại câu đó thử coi tiếng nói nó phát ra từ đâu bà để ý thì khi bà nhồi bột vừa nhồi bà nói không ăn cái này thì ăn cái nào thì tiếng nói nó trả lời và bà nghe rõ ràng nó vọng ra từ trong cái bụng của bà đó chứ không đâu xa hết mà nó nói rằng tôi không cần biết bà làm cái gì làm nhưng tôi không ăn cái này bà nghe như vậy rồi bà hất cái thau bột đó bà chạy bà mập mập như vậy mà bà bà chạy hú hồn vía luôn bà đi lên trên chùa bà gặp hòa thượng tuyên quá cái bà mới kể cho hòa thượng nghe về sự việc có ma có ma hòa thượng ơi hòa thượng hỏi ma ở đâu cái bà chỉ trong bụng của bà tại vì bà mập quá cái bụng bà hơi to bà chỉ trong bụng của bà và bà nói ma ở trong bụng của con con nhồi bột con làm bánh cái nó nói nó không ăn cái này ban đầu con tưởng là con bị ảo giác ai ngờ đâu con nghe lần thứ hai và con làm bộ con nói không ăn cái này ăn cái nào thì con nghe rõ ràng ràng cái tiếng nói phát ra từ trong bụng của con nó nói rằng không cần biết bà làm cái gì chứ tôi không ăn cái này con sợ quá con đến đây con nhờ hòa thượng trục xuất con ma trong bụng con ra cái hòa thượng nghe nói xong rồi cái hòa thượng hỏi gì chứ bây giờ là bà về đi hòa thượng biết rồi hòa thượng chỉ cách Hiện tại bây giờ bà đang thèm cái gì Cái bà nói hiện tại bây giờ con thèm một tô mì nước lèo bà thượng nói bà về bà nấu một tô mì nước lèo rồi bà đặt trên bàn bà thắp hương lên bà khấn bà giái bà nói ai muốn ăn mì ra đây ăn rồi cái bà ngồi bà niệm phật nhiếp tâm mà niệm phật cho tôi làm như vậy đi Hòa thượng dạy như vậy cái bà về bà nấu một tô mì nước lèo Cái bà đặt đặt trên bàn Bà cắm ba cây hương cái bà nói ai muốn ăn cái gì ăn đi Cái bà cầm sau chuỗi bà lần Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô Di Đà Phật Trong khi bà ngồi bà lần chuỗi bà niệm Phật thì bà bị hôn trầm Trong lúc bà hôn trầm mắt của bà nhắm lại mơ mơ màng màng mơ mơ màng màng Mà tay vẫn còn lần chuỗi nha quý vị Thì trong lúc mơ màng đó bà thấy ở trong bụng của bà không phải một đứa mà ba đứa nhỏ nó từ trong bụng của bà nó chạy ra nó dành cái tô mì đó mà nó ăn nó dành nhau nó ăn thì bà thấy rõ ràng hai vị hộ pháp đó mà cái vị một vị là ông thiện một vị là ông ác chúng ta thường nói là thiện thần hộ pháp một ông thiện một ông ác cái gì mà thè cái lưỡi ra nắm cái lỗ tai của ba đứa nhỏ sắp đi bà thấy như vậy vừa sắp đi cái mà giật mình mà mở mắt ra thì bà thấy cái tô mì nó đã lạnh ngơ lạnh ngắt hồi nào rồi nhang cũng đã tàn rồi bà sợ quá bà chạy đi lên chùa cái bà mới nói thưa lại với hòa thượng tuyên quá bà nói hòa thượng ơi hồi nãy con làm y như lời hòa thượng con nấu con tô mì xong con đặt trên bàn con nói ai muốn ăn cứ ra đây ăn đi con ngồi con niệm phật mà tại sao con không trầm mà con mơ mơ màng màng con thấy ba đứa nhỏ trong bụng con nó chạy ra và nó nó dành cái tô mì đó ăn và con thấy rõ ràng vị hộ pháp sách lỗ tai nó đi rồi cái hòa thượng mới nói rồi từ đây về sau bà hết bệnh rồi đó nghe bà kể như vậy cái hòa thượng tiên quá nói từ đấy về sau bà hết bệnh rồi đó và xin hỏi bà vậy chứ trong đời này nè bà có từng phá thai hay không nghe đến đây cái bà nhìn hòa thượng xong rồi cái bà rơi lệ cái bà mới nói thưa hòa thượng hòa thượng hỏi thì con mới muốn học không dám giấu lúc con mới lập gia đình vì cuộc sống mưu sinh còn quá nhiều khó khăn bận chậm cho nên ba lần con đã phá thai hòa thượng nói rồi ba tiểu tử kia chính là ba thai nhi mà trước đây bà đã phá đó bây giờ nó là quan gia trái chủ nó đến để nó làm chướng ngại bà nhờ công đức niệm phật tu tập của bà mà thiện thần hộ pháp đã dẫn ba tiểu tử đó đi rồi nếu không thì bà sẽ bị nó nó hành cái xác của bà ăn cái kiểu đó nha là không bệnh cũng thành bệnh không chết cũng đi dần đến cái chết nhưng nhờ công đức niệm phật sám hối của bà nhờ cái sự tu tập của bà đã chuyển được nghiệp và các vị hộ pháp thiện thần đã dẫn ba tiểu tử kia đi rồi bà đã giải được oán kết đối với quan gia trái chủ rồi đó thì quý vị ơi kể từ ngày ấy thì bà cụ lưu quả nguyên này không còn ăn uống cái kiểu đó nữa bà ăn bình thường trở lại từ tám mươi mấy chín chục ký khoảng một tháng sau là bà còn có sáu chục ký à. còn thôi là bà nặng nề bà đi không nổi bà cảm thấy mỏi mệt hoài tại vì bà ăn quá nhiều luôn quý vị mà không ăn thì không được bởi vì nó cứ đói nó cứ cồn cào hoài đó là câu chuyện mà hòa thượng tuyên quá kể lại do gì bà cụ luân quả quyên này lúc còn trẻ ba lần đã phá thai mà quan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ vì nhờ công đức niệm phật tu hành của bà đã chuyển được nghiệp ngay trong hiện đời rồi cái câu chuyện mà hòa thượng hư vân kể lại hòa thượng hư vân là một cao tăng cận đại hòa thượng có một cái người đệ tử đó là sư cô tên gọi là khoan huệ sư cô này xuất thân từ một gia đình nghèo khó lúc chưa đi xuất gia thì cô làm thuê ở mướn cho một gia đình giàu có nọ hàng ngày làm nội trợ nấu ăn dẹp dọn nhà cửa cho người ta nhưng đã phục vụ làm đầy tớ nhà người thì mọi việc làm ở trong nhà bản thân mình phải tự tay làm hôm đó nhà của người chủ muốn món canh cua cho nên cô này cũng mới ra chợ cũng mua một giỏ cua khi cô về cô rửa rửa cái giỏ cua đó để vào rổ rửa để mà đem vào cái cối để quết đang trong lúc rửa cua thì bị một con cua nó kẹp vào trong cái ngón tay giờ nó kẹp mà đến nỗi cổ dãy ra mà nó dãy không được nó kẹp cứng luôn kẹp đau đớn như vậy cho nên cổ dùng con dao cổ chặt đứt ngay cái càng mà con cua nó kẹp cổ cổ chặt đứt ngay càng đó rồi cái cổ gỡ ra máu phúng ra cua nó kẹp thôi mà máu phúng ra nó làm cho cô đau nhất kinh khủng kể từ ngày hôm đó ngay cái chỗ cái dấu cua kẹp nó bị ung mũ lên quý vị và nó hoành hành đến nỗi mà cô đi đến lương y trong uống ngoài khoa lấy thuốc uống vào để cho nó giảm đau rồi ở bên ngoài thì thoa sức bó thuốc vậy mà nó chỉ giảm xong rồi nó lại tiếp tục cương mũ lên tiếp nó không có lầm quý vị cái một nghĩa mà nó không lầm như vậy bây giờ chúng ta gọi là ung thư đó quý vị cua kẹp mà làm gì độc đến nỗi mà hoành hành ung mũ và từ ngày này qua ngày nọ nó cứ cương mũ nó đau nhất hoài không hết suốt 6 tháng trời như vậy cô khoan huệ cô mới biết rõ rằng mình từ khi mình vào nhà này mình làm việc đến nay mười mấy năm toàn là sát sanh hại vật rất là nhiều cho nên cô nói hôm nay mình bị cua kẹp chắc chắn đó là quả báo sát sanh mà ra do vậy mà cô mới nghĩ là cô mới đi đến một cái pháp hội đạo tràng pháp hội này tổ chức 7 ngày 7 ngày của khóa tu tụng kinh từ bi thủy sám thì cô mới đến tham dự cái pháp hội để sám hối tụng từ bi thủy sám ở tại nơi đây trong khi đọc tụng từ bi thủy sám đó ngài ngộ đạt quốc sư là tác giả đã viết nên đã soạn nên cái sám pháp đó thì đọc tụng những cái lời của ngộ đạt pháp sư viết trong đây kể những tội trạng của thân của khẩu của ý và của sáu căn của ba nghiệp như thế nào cô cảm thấy sợ quá cô mới phát bồ đề tâm sinh xuất gia là đệ tử của hòa thượng hư vân cô xuất gia xong rồi nơi chùa của cô ở ngày hôm đó tổ chức một cái pháp hội lương hoàng sám trong vòng 7 ngày đàn tràng sám hối được thiết lập có thỉnh hòa thượng tuyên hóa đến để giảng để giảng kinh thì lúc đó hòa thượng tuyên hóa đến nơi ngôi chùa của sư cô khoan huệ này ở để giảng pháp trong lúc hòa thượng giảng xong rồi cái sư cô mới bước ra quỳ trước hòa thượng và đưa cái ngón tay mà cái chỗ cua kẹp đó sư cô mới nói trước đây là cô đã làm việc ở gia đình người ta và có một hôm đem cua đi rửa mà nó con cua nó kẹp đến bây giờ nó vẫn âm ỉ nó đau nhức hoài mà không làm cái một nhọt đó nghe nói xong rồi cái hòa thượng mới nói cô hãy thành tâm sám hối với những quan gia trái chủ đi rồi cái hòa thượng tuyên quán mới khai thị cho quan gia trái chủ của cô văn quệ này với những lời khai thị của hòa thượng đó người ở trong pháp hội nghe vô cùng cảm động người chưa phát tâm nghe rồi cũng phải phát tâm khi hòa thượng vừa khai thị cho quan gia trái chủ vừa xong thì tại nơi chánh điện cái mục nhọt đó cái mục nhọt nơi cái chỗ con cua nó kẹp đó nó thành một cái miếng thẹo thành ra miếng thịt nó rụng ngay tại chỗ quý vị nó rụng ngay tại chánh điện cái miếng thịt đó nó rụng ngay tại chánh điện trước mắt mọi người đồng thấy họ vô cùng thấy xong rồi họ sợ vô cùng và họ tin vào nhân vào quả mình dễ tạo cái nhân nào mình phải chịu quả báo đó cho nên quý phật tử ơi dừng lại đi đừng sát sanh hại vật đừng vay nợ máu xương của chúng sinh để nuôi dưỡng thân mình mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ không trả bây giờ mai mốt cũng trả thôi quý vị ơi hãy phát lòng ăn chay niệm phật để có đầy đủ công đức phước lành trở về với thế giới tây phương cực lạc an lành hãy dừng lại đừng sát sanh hại vật thường phóng sanh cứu vật nghe quý vị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 tiền của mình tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng mà có khi chúng ta không gìn giữ được nó cũng có chỗ để nó đi nếu chúng ta không biết tạo ra bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng mà tạo ra bằng phương cách gian tham trộm cắp giật dọc chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng tài sản sở hữu của kẻ khác đó là một phương cách vay nợ nặng lãi nếu nói theo luật pháp ở thế gian sẽ bị tù tội bản thân mình bị tù tội giam cầm rồi gia đình quyến thuộc của mình xấu hổ nhục nhã bởi vì có một đứa con có một người cháu có một người thân mà gian tham trộm cắp chiếm đoạt tài sản của người như vậy thì gia đình của chúng ta cũng bị xấu hổ nhục nhã lây rồi đó là nói về hiện tại tương lai như thế nào chiếm đoạt chiếm hữu rộng cướp tài sản của người là một phương cách vay nợ nặng lãi sau khi thân hoại mạng chung rồi sẽ đọa vào ba đường địa ngục ngạ quỷ xuất sanh làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa để trả nợ cho chủ đó quý vị ơi con xin kể một câu chuyện mà quý vị nghe xong rồi có vẻ rất khôi hài nhưng nó có ý nghĩa đó quý vị ngày xưa có một người nọ chuyên gia đi lừa đảo đi vay nợ người ta mà vay nợ người ta xong rồi cái với lời hứa hẹn là tôi sẽ trả nhưng rốt cuộc ông ta giật không có trả là một cơn vô thường hoạt đến ông ta chết sau khi chết ông tâm ý đến gặp diêm la dương diêm la dương mới nói rằng ở tại nhân gian ngươi gian xảo lừa gạt giật nợ của người ta quá nhiều bây giờ ta bắt ngươi đầu thai trở lại làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa để trả nợ cho chủ kẻ mắc nợ mới giơ tay lên và xin cho con có ý kiến diêm la dương mới đập bàn nói ngươi chết xuống đây rồi mà ngươi còn có ý kiến là gì là cái nghĩa gì ông ta mới nói xin diêm la dương cho con nói ý kiến của con đi nếu ngài thấy hợp tình hợp lý thì ngài chuẩn tấu cho con nếu mà ngài nghe không có lý thì thôi xem như con chưa từng đề nghị ý kiến đó diêm la dương nói bây giờ ngươi nói cái ý kiến của ngươi là gì nói cho ta nghe thử coi kẻ mắc nợ mới nói muôn tôi Diêm La Dương xin Ngài đừng cho con lầm trâu, lầm bò, lầm lừa, lầm ngựa Vì có lầm trâu, lầm bò, lầm lừa, lầm ngựa trả không hết nợ cho chủ đâu Con vay nợ của người ta nhiều lắm Mà cho con tái sanh trở lại lầm cha chủ nợ đi Diêm La Dương ơi Diêm La Dương nghe xong rồi mới đọc bàn mới nói Ngươi nói cái đạo lý ở chỗ nào mà ngươi mắc nợ người ta mà ngươi đòi lầm cha người ta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 nghe xong cái diêm la dương cái suy nghĩ nói thằng này nó nói có lý nha thằng này nó nói có lý đó vậy thì ta không cho ngươi làm trâu làm bò làm lừa lừa làm ngựa nữa mà ngươi phải tái sanh trở lại làm cha chủ nợ trả nợ đi con ơi câu chuyện khôi hài hơn quý vị làm gì mà có sự việc đó còn có ý kiến được sao chúng ta tạo nghiệp gì thì cái nghiệp đó nó dẫn mình trôi lăn năng lực của nghiệp đó nó dẫn chúng ta vào cái cảnh giới khổ hay vui do tùy theo cái nghiệp mà mình đã tạo thì làm gì có cái việc mà diêm la dương cho phép mình trở lại làm cha chủ nợ được nhưng mà câu chuyện con muốn gửi gắm cho quý vị cái triết lý đó là gì ai hiện tại bây giờ đang làm cha đang làm mẹ chính là trả nợ đó quý vị ơi mắc nợ người ta bây giờ trả nợ cho con đi còn cằn nhằn cử nhữ cái chỗ nào đời trước mình đã từng dai nợ quịch của người ta lừa gạt người ta giật dọc chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng sở hữu của người ta bây giờ mình lên rồi mình phải trả làm cha làm mẹ trả cho con tám chục năm trường chưa yên nữa đó quý vị cái đạo lý mà con muốn gợi gắm cho cái việc ở chỗ đó cho nên đừng dai thêm nợ mới nữa tiền của tài sản nó thuộc về năm nhà nó không có bền chắc đâu quý vị chúng ta lấy cái giả đổi cái thật đi đem cái phước báo mà mình đang có đây nè quý vị chia sẻ cho tất cả chúng sanh cùng hưởng giúp đỡ cho những người cô bằng quả độc qua phương cách bốn thí hộ trì tam bảo để cho Phật pháp được xương minh tam bảo được trường tồn qua phương cách cúng dường tam bảo đó là một phương cách để chuyển khoản gửi vào ngân hàng phước báo chỉ có cái phước là một loại tài sản không ai có thể chiếm đoạt chiếm hữu và đây là một tài sản mà chúng ta có thể mang đi sau khi thân hoại mạng chung trong kinh tương ưng bộ có kể lại câu chuyện một thời đức thế tôn ở nơi tịnh xá kỳ hoàng thành xá vệ vào lúc cuối đêm có một vị thiên tử hào quang rực rỡ đi đến đảnh lễ Thế Tôn và thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn cái gì lửa không thể thiêu Bạch Đức Thế Tôn cái gì nước không thể cuốn trôi Bạch Đức Thế Tôn cái gì gió không thể mang đi Bạch Đức Thế Tôn cái gì kẻ giặc kẻ cướp không thể cướp được Bạch Đức Thế Tôn cái gì mà con cái không thể phá được Bạch Đức Thế Tôn cái gì mà vua quan ác không thể chiếm đoạt chiếm hữu được Và cái loại tài sản nào là tài sản bất hoại Đức Phật mới trả lời câu hỏi của thiên tử Ngài trả lời như sau Phước lửa không thể thiêu Phước nước không thể cuốn trôi Phước gió không thể cuốn mang đi Phước không có giặc nào có thể cướp được Phước một đứa con nào có thể phá được phước không có vua quan nào chiếm hữu chiếm đoạt được và chỉ có phước mới là loại tài sản bất hoại hiện đời và cũng như tương lai nó là người bạn đồng hành nó là thứ gia tài quý báu đi theo ta trên khắp mọi nẻo đường về quý xứ chúng ta hãy tạo phước thật nhiều qua phương cách bố thí và cúng dường đó quý vị cái phước đó mình mang theo được một hạt gieo nhân trăm hạt thông, một đồng bố thí vạn đồng thông ngân hàng phước báo ta nên gửi lãi suất về sau mãi được thâu hãy thực hành đi quý vị ơi còn tiền của tài sản của người chúng ta không gian tham nghèo cho sạch đất cho thơm Hà là quý vị ngày ăn ba bữa bữa đói bữa no nhưng chúng ta bằng lòng với đời sống hiện tại không thâm cầu nhiều và không khởi lên cái tâm tham lam để trộm cướp của ai mà bây giờ nó đủ trò hết quý vị ơi nó đủ trò gian xảo để chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng tài sản của người nhìn ra ở giữa biển đời chúng sinh đang tạo nghiệp rất nhiều chúng ta là những người phật tử mến đạo theo chân từ phụ trở về ngay bây giờ quý vị phải dừng lại những nghiệp xấu ác từ thân từ khẩu từ ý của mình thân không sát sanh thường phóng sanh vật không gian thân trộm cắp thường bố thí cúng dường và cái thứ ba là không tà dâm mà đức phật cho người cư sĩ tại gia chánh dâm chánh dâm nghĩa là sao là được lập gia đình với chế độ một vợ và một chồng nhưng con kính khuyên quý vị vào những ngày trai giới lễ giới phật quý vị tập tu hành xuất gia đi một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ qua phương cách tu tập bát quan trai giới giữ hạnh thanh tịnh giống như người xuất gia chỉ có 24 tiếng đồng hồ thọ trì chánh giới để rồi quý vị giữ hạnh thanh tịnh thì công đức vô lượng vô biên cái công đức phước đức đó bằng quý vị đem bảy báo cúng dường cho Phật thì cái phước đó chỉ bằng một phần 16 so với công đức xuất gia một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ nghiêm trì tình giới Chúng ta không gian dâm ngoại tình Không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của gia đình người ta Không làm kẻ thứ ba chen chân vào Phá hoại hạnh phúc gia đình người Mà quý vị còn giữ hạnh thanh tịnh tôn trọng quyền bình đẳng và được như vậy thì đời sống hiện tại của chúng ta ở nơi nào cũng được mọi người tôn trọng cung kính mến yêu và ở nơi nào chúng ta cũng có được niềm vui niềm hạnh phúc chúng ta tạo được cái chánh nhân đó giữ thân nghiệp thanh tịnh tránh xa ba cái nghiệp ác sát đạo dân giữ khẩu nghiệp thanh tịnh tránh xa bốn nghiệp ác vọng ngôn tỷ ngữ lưỡng thiện và ác khẩu và bây giờ đến ý nghiệp là cái chủ động đây tâm ý là cái chủ động để thân khẩu của chúng ta tạo nghiệp muốn thân nghiệp thanh tịnh khẩu nghiệp thanh tịnh thì trước tiên quý vị cần phải thanh tịnh tâm ý của mình vì vậy cho nên quý phật tử thường xuyên niệm phật trong kinh đức phật dạy thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm nghĩa là giữ tâm ý của chúng ta thanh tịnh ý nghiệp là cái chủ động mà nếu ý nghiệp của chúng ta thanh tịnh rồi thì những lời nói của miệng những việc làm của thân nó cũng thanh tịnh theo do đó muốn được thanh tịnh tâm ý ngày đêm đi đứng nằm ngồi quý vị nhiếp tâm niệm phật khi đi nhất trí niệm di đà mỗi bước thì là một câu quan trong tâm hàng giờ luôn nhớ phật thì mười muôn ức cõi chẳng hề xa ngồi thì nhất trí niệm di đà vững mình an tọa trên đài hoa trong hành giờ lúc nhớ Phật Thì trời Tây cực là chỗ đài hoa Nằm thì niệm Phật ở trong tâm Bụt chặt hồng danh trong lặng câm Lúc nào quý vị cũng Nam Mô A Di Đà Phật Đề khởi một câu A Di Đà Phật Để thu nhiếp tâm ý của mình được thanh tịnh Nếu không thì nó duyên theo cảnh Nó chạy theo duyên Nó đổi duyên xúc cảnh Nó vọng bác Nó khởi vọng tưởng và phiền não Tham sân si mạng nghi Hoặc là vọng tưởng phân biệt chấp trước đủ thứ hết nó không bao giờ yên được bây giờ quý phật tử phải thu nhiếp tâm ý bằng cách niệm phật lấy một câu hồng danh a di đà phật buộc con khỉ ý thức cho nó ở yên một chỗ đi quý vị hòa thượng tuyên hóa ngài có lời dạy như sau niệm phật giống như chúng ta đang gọi điện thoại quý vị bấm điện thoại thì cũng phải bấm đúng số thí dụ quý phật tử muốn gọi về chùa với lạc quý vị phải nắm vững những con số đó là bấm đúng số đúng tần số thì ở đường dây bên kia chùa Di Lặc sẽ nhận được thông tin của quý vị. Quý vị gọi điện cho ai thì quý vị cũng phải nhớ đủ bao nhiêu con số và không được trật một con số nào. Thì Hòa Thượng Tuyên Quá giải thích khi chúng ta niệm Phật cũng vậy thì xin gửi một cái đường dây nóng trao tặng cho quý huynh đệ một cái đường dây nóng để chúng ta gửi thông tin của mình đến với Đức Phật A Di Đà nơi cảnh giới Tây phương cực lạc và đường dây liên lạc cụ thể có hai đường dây một đường dây thứ nhất là quý vị phải gọi sáu số Nam Mô a di đà phật là gọi sáu số đó mà không trật được số nào nghe quý vị nếu mà quý vị nam mô a di đà phật mà cái tâm cái ý của mình không có nam mô a di đà phật chỉ có cái miệng a nam mô a di đà phật còn cái tâm ý thì nó nhớ con nó nhớ nhà nó nhớ tiền nó nhớ bạc nó nhớ chuyện năm trên mười dưới nào đó thì chúng ta gọi lộn số rồi Đức Phật A Di Đà sẽ không tiếp nhận được thông tin của chúng ta đâu quý vị ơi có nghĩa là khi chúng ta niệm Phật Trong tâm của chúng ta phải có Phật Có sự hiện hữu của Phật Đừng để cho những vọng tưởng phiền não Nó tác động Khiến cho tâm của chúng ta không an Ngoài miệng thì niệm Nam Mô mà bên trong lại chứa một bồn dao găm người ta chọc ghẹo mình người ta người ta chế dạo mình nhạo mình bằng những câu nói đó ngoài miệng thì niệm phật lâm râm bên trong lại muốn đâm giết người cái người này gọi là khẩu phật mà tâm xà chúng ta không phải là hạng người đó ngoài miệng nam mô a di đà phật thì trong tâm cũng phải có a di đà phật có sự hiện hữu của phật có nghĩa là mỗi niệm mỗi niệm tương tục không để cho vọng tưởng phiền não có một cơ hội nào để xen tạp vào quý vị thực hiện công phu tu tập như vậy đi quý vị sẽ thấy phật hiện tiền bản sanh chắc chắn luôn đó quý vị nhưng vì chúng ta không hạ thủ công phu đắc lực ngày mình nói ba thời ban đêm ba thời chứ chưa chắc cả à nha chú giảm lục thời cũng chưa chắc sáu thời ngày hai thời thôi quả mai đó mà hỏi thưa thử coi quý phật tử trong một tiếng đồng hồ một thời là một tiếng hoặc là một tiếng rưỡi đồng hồ đó chúng ta nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật xin hỏi quý vị chánh niệm được bao nhiêu phút hơn một tiếng đồng hồ trong thời công phu đó chúng ta giữ chánh niệm bao nhiêu phút đây quý vị tán tâm thì nhiều mà nhiếp tâm thì ít không phải là nhất tâm niệm phật vạn duyên buông mà cũng không phải nhị tâm tâm tâm mà nó là thiên bá ức tâm luôn quý vị ơi trăm ngàn muôn thứ luôn hết cái này nó vừa dứt cái nó khởi lên cái kia nó sanh nó diệt nó sanh nó diệt mà cứ vọng tưởng phân biệt chấp sanh diệt liên tục trong tâm của chúng ta khiến cho cái mặt biển thanh tịnh y nhiên đó nó bị tác động bởi những làn sóng thức đó mà nó lao chao lao chao không có yên được khi nào nước trong nước thanh tịnh rồi nước lắng yên rồi thì sự muôn vật sẽ ảnh hiện trong mặt nước đó nhưng vì tâm của chúng ta chưa tỉnh trí làm sao phát sáng được thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt vạn lý vô vân vạn lý thiên ngàn sông có nước thì ngàn sông tranh hiện muôn dặm không mây thì muôn dặm trời trong nếu như muốn cho trí tuệ ở nơi nội tâm của chúng ta nó phát triển ra thì quý Phật tử đây cần phải giữ cho tâm tịnh thì trí mới phát sáng cũng giống như nước mà lặng mà dừng mà trong rồi thì trăng nó hiện xuống còn nước nó cứ dao động lăn tăn hoài hoặc là nó bị cống ngập bẩn thì làm sao bóng tranh luôn vằn vặt ở trên trời cao nhưng vì nước đột nhưng vì nước nổi sóng cho nên trăng không có hiện được dù rằng trăng vẫn vằn vặt nhưng ở dưới mặt nước không thể nào in được bóng trăng là do đâu là do gì nước đục không thấy được là do gì nước bị dao động bây giờ chúng ta lặng tâm lặng ý của mình thì quán niệm giống như nước vậy đó đừng để cho những làn sóng thức tác động vào đừng để cho vọng tưởng phiền não có cơ hội xen tạp vào đi đứng nằm ngồi buồn tâm mình trong câu hồng danh a di đà phật đi quý vị có một câu chuyện ở tại xứ Bình Định vào khoảng thập niên 70 thì có cái ông hai đó gần một ngôi chùa là cư sĩ tại gia ông hai không có gia đình ông hai ở vậy cho đến năm sáu mươi mấy tuổi thì ông hai thấy rõ rằng mỗi ngày một già một yếu đi rồi mà mình cũng không có con không có cháu gì cả ở độc thân ông hai mới đem tài sản ruộng đất của mình cúng dường luôn cho chùa bởi vì xác ở bên chùa rồi vào trong chùa nằm công quả vọng chuông niệm Phật Và ông hai đặc biệt luôn giữ bổn phận mình Không bao giờ soi bối nói chuyện xấu dở của ai Thấy ông hai cứ trầm lặng hàng ngày Cứ làm công tác công quả ở trong chùa Xong rồi xong việc cái ông hai mặc áo tràng lên giọng chuông niệm Phật Ngày lại qua ngày mấy năm trôi qua như vậy Một buổi sáng nọ ông hai mới đến thưa với thầy trụ trì Thưa thầy hôm nay thầy có đi đâu không thì thầy trụ trì mới nói hôm nay tôi về tổ đình để dỗ tổ có chuyện chị chi không ông hai ông hai mới trả lời thưa thầy có thể nào hôm nay thầy không đi dỗ tổ ở lại chùa để đưa con về quê được không cái thầy trụ trì mới nói ủa quê ông ở đâu không phải ở đây là quê ông hồi nào giờ có nghe ông có quê hương gì đâu ông muốn đi đâu thì ông hai nói dạ hôm nay con đi về quê đó là tây phương cực lạc con về cố quê của mình nghe xong cái thầy trụ trì mới mỉm cười tưởng ông hai nói giận chơi nói rồi được rồi ông nói bữa nay ông về quê với ông ông về tây phương phải không tôi bận rộn cách mấy tôi cũng ở lại chùa để tôi đưa ông về tây phương tôi không đi dỗ tổ nữa thầy trụ trì ở lại chùa ở lại tới 11 giờ trưa cái thầy mới nói ông hai đừng giỡn nha ông nói ông đi về tây phương tôi mới ở lại tôi đưa ông đi sao giờ này ông chưa đi tôi bỏ hết nguyên buổi sáng rồi đó nha theo lẽ bữa nay tôi đi dỗ tổ mà tôi không đi tôi ở lại chùa để đưa ông đi sao giờ này chưa đi nữa cái ông hai mới trả lời dạ chưa đúng giờ thầy dùng cơm xong đi rồi con thỉnh thầy lên chánh điện đưa con đi thầy dùng cơm xong rồi cái ông hai mới mặc áo tràng đàng hoàng lên chánh điện đảnh lễ thầy trục trì lễ ba lễ tạ ơn thầy mấy năm qua thầy cưu mang cho con được ở trong chùa trợ duyên sắp tấn cho con có đủ điều kiện để cho con nương náo chúng thiền môn tạo công đức và còn khuyến khích con niệm phật để cầu vãng sanh mà hôm nay công đức niệm phật của con được viên mãn con biết ngày hôm nay là con về tây phương cực lạc con cáo biệt thầy và đánh lễ tạ ơn thầy đã trợ duyên cho con giúp cho con thành tựu sự nghiệp vãng sanh ân đức này muôn đời con ghi dạ ông hai đánh lễ thầy xong rồi cái thỉnh thầy tiễn đưa tiễn con một đoạn đường trợ niệm cho con thầy trụ trì mới đứng thỉnh lên ba tiếng chuông niệm năm mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật ở dưới ông hai ngồi chắp tay lại ông hai niệm phật đến khi thầy mở mắt ra thầy nhìn qua thì ông hai ông giảng sanh hồi nào thầy cũng không hay luôn quý vị khi ông hai đã giảng sanh rồi mọi người đồn đãi với nhau là ông hai ông biết trước ngày giờ ông cáo biệt thầy rồi ông nhẹ nhàng ông tự tại ông đi mà không đau không bệnh mà ông biết trước như vậy nữa đồn đẩy ra cái đám tang của ông hai giống như là đám tang lễ của một vị hòa thượng vậy đó người ta ùn ùn kéo nhau đến để người ta dự cái buổi lễ đó để hộ niệm niệm phật cho ông hai sau khi chôn cất ông hai ở đất chùa sông rồi một tháng sau có gia đình nọ người ta có chung cha của gia đình này là chung ở đất chùa trước đây vì gia đình nghèo không có đất chôn cho nên xin chôn đất ở chùa và hòa thượng trụ trì cũng đã cho gia đình đó chôn cất cha của mình ở nơi khu đất phía sau vườn chùa hôm nay người ta đi làm ăn khá giả từ phương xa trở về và xin hòa thượng cho con xây lại mồ mã cho ông cho cha của con hòa thượng mới dẫn ra cái mồ mã của ông cha người ta thì hòa thượng nói ở đó toàn là đắp mộ đất không à mà không có một bia bia không có cái bia mà mộ đất không cái hòa thượng mới nói ngay cái chỗ này là mồ mã của ông nội và cha của quý cô đó cái quý phật tử này mới gọi thợ hồn đến và mướn thợ hồn ngồi xây cái mồn mã của ông nội mình của cha mình là nó ở sát bên kế cái mã của ông hai mà mã ông hai mới chôn có một tháng cũng mã đất chưa có một bia gì hết người ta chỉ rõ ràng vậy rồi cái mấy người thợ hồ mới nhận hợp đồng làm và với thời dạng hạn là hai tuần sẽ giao hai tuần sau cái họ giao khi họ giao mồ mã mời đến cái họ mới tính tiền thì gia đình này mới bước đến ủa tại sao cái mã của ba tôi không xây mà xây lộn qua cái mã của ông hai quý vị ơi mấy ông thợ hồn xây lộn cái mã chỉ kế bên không xây xây cái mã của ông hai cái cô này mới nói ủa sao kỳ vậy thì ra ông hai có phước có phần không cần gì lo ông hai không con không cháu gì cả cả đời ở trong chùa làm công quả và ông hai lại có một cái đạo tâm ông hai lại giảng sanh cho nên công đức vô lượng vô biên luôn bây giờ có người xây mã lộn rồi làm ngồi yên mã đẹp cho ông hai rồi xây lỡ rồi không lẽ đem đập đập đem phá có lợi ích gì đâu cái cô phật tử này cũng nghe kể về vấn đề ông hai được bản sanh tự tại biết trước ngày giờ cái cổ nói thôi thì cái này là cái phước của cái phần của ông hai rồi rồi giờ họ bỏ tiền ra tiếp tục để xây cái mã của ông nội với cha họ ở cái bên nữa câu chuyện đó được lan truyền rộng rãi ra ở cái xứ bình định khi người ta kể đến cái câu chuyện của ông hai thì người ta thường nói một câu có phước có phần không cần gì lo người gieo nhân nào người đó sẽ gặt hái quả báo đó và sự việc vãng sanh của ông hai đã được lưu truyền mãi cho đến ngày nay thì chúng ta nghe được câu chuyện về nhân quả giữa đời thường mong rằng toàn thể quý phật tử đây hãy tích cực thực hiện theo lời đức phật chỉ dạy chúng ta gọi là theo từ phụ trở về đó mà con đường đức phật dẫn chúng ta đi đây con đường đó đức phật hướng dẫn chỉ đường là bậc đạo sư sáng suốt chỉ cho chúng ta đi rồi đi hay không đi đến hay không đến đó là do quyền quyết định của mỗi chúng ta đức phật ngài không có giấu giếm gì cả ngài nói rằng một đường đến thế gian một đường đến niết bàn là người đệ tử phật phải ý thức rõ ràng và lời dạy của đức phật đã ghi nhận vào trong kinh pháp cú câu số 75 một đường danh lợi thế gian một đường dẫn đến niết bàn cao xa là người đệ tử phật đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân chớ tham danh lợi ở cảnh trần đạo màu giải thoát ân cần dồi trao và hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta nguyện theo chân từ phụ trở về xin tóm tắt những lời dạy của mười phương ba đời chư Phật hướng dẫn chỉ đường chúng ta đi con đường nào đây ngài dạy rằng mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dầu khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rằng xưa nay Câu Pháp Cú số 183 đã tóm tắt lời dạy của mười phương ba đời chư Phật Cũng là con đường mà hôm nay chúng ta theo dấu chân của từ phụ Nguyễn trở về đi theo con đường đó Tức là dựa trên ba cơ sở của thân, của khẩu, của ý Thân không sát sanh, không trộm cắp, không gian dâm Miệng không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác không nói lời thiếu vợ ý không tham không sân không si chúng ta hãy chuyển hóa 10 nghiệp ác của thân của khẩu của ý trở thành 10 nghiệp lành ai thực hiện được điều đó phát bồ đề tâm niệm phật và thực hành học thiện nghiệp đó là con đường theo chân từ phụ trở về đó quý vị và cũng là cái lời mà Đức Phật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 tịnh độ thì chúng ta phải vượt qua 10 vạn ức cõi Phật và 10 vạn ức cõi Phật đó chính là đoạn thập ác tu thập thiện dựa trên cơ sở của thân của khẩu và của ý mà hôm nay chúng ta có cơ duyên tham dự trong pháp hội trung phong tam thời hệ niệm ba thời đó để nhắc nhở cho chúng ta phải thanh tịnh tam nghiệp của mình do đó mà nãy giờ có chia sẻ với quý vị qua phương cách thanh tịnh tam nghiệp thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha hóa thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh và vô nhiễm nếu quý vị biết chuyển hóa từ nên thân khẩu ý của mình với 10 nghiệp ác đó không làm mà tích cực phát huy làm 10 nghiệp lành nhất tâm niệm Phật hồi hướng Tây phương cực lạc đó chính là chánh nhân tịnh độ xin kính nguyện từ phụ A Di Đà Phật phóng quang nhiếp thọ cho tất cả chúng con nơi pháp hội trung phong tâm thời hệ niệm tại chùa Di Lặc đây một giả sắc son cầu sanh tịnh hộ ta bà đau khổ nguyện sống phát ra lạy đức di đà từ bi minh chứng đạo tràng hiện thân lai ứng nước mưa cam lộ lưới ban cầu cho nhân dân bá tánh bình an và đệ tử các hàng nhị nghiêm phước trí giờ phút này chúng con thành tâm khẩn ý ngưỡng cầu từ phụ sóc thương khai lối mở đường đưa chúng con về Tây phương tịnh độ và chúng con xin nguyện kể từ ngày hôm nay lấy giới luật để thu nhiếp thân khẩu và giữ hiệu Phật không quên đó là phương cách để nhiếp tâm ý thanh tịnh ba nghiệp hằng thanh tịnh để đồng Phật vãng Tây phương kính chúc cho toàn thể quý liên hữu nơi pháp hội này thực hành theo lời Phật dạy để theo chân từ phụ trở về đời sống hiện tại giữ thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh qua phương cách đoạn ác tu thiện chuyên trì danh hiệu a di đà phật ngày đêm không rời câu phật hiệu khi đi đứng lúc nằm ngồi để rồi gieo trồng được chánh nhân tịnh độ đời sống hiện tại thân tâm an lạc nghiệp chướng phiền não chướng báo đời đời nương bóng từ kiếp kiếp tu phật đạo kính chúc cho quý vị hiện tại gia đình cháu con luôn hiếu thảo trên thuận dưới hòa thân viếng gần xa nhà nhà hạnh phúc và thành tâm nguyện chúc đạo tràng nghiêm túc kiểm thúc thân tâm tự viện tòng lâm trang hòa ánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng phật tử vân hành tất cả chúng sanh đồng sanh tây phương cực lạc lại nguyện cho tất cả những dông hồn đang phiêu bạc nghe được pháp âm giác ngộ hồi tâm quay đầu hướng thiện khổ cảnh tan biến cực lạc sinh về thoát khỏi đường mê đồng vi bến giác người còn kẻ khác lợi ích vô biên pháp giới nhân thiên đồng thành phật đạo nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật các đại chứng minh Thank you.